Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người. À, trong cái chuyến đi lái thử xe Volvo tại uh, Thụy Điển ấy thì mình cũng có ghé qua thăm cái nhà máy Volvo tại uh, Gothenburg và có trải nghiệm một số những cái tính năng an toàn cũng như hiểu về uh, những cái thí nghiệm an toàn trên cái xe Volvo. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đấy chính là vì sao mà chúng ta phải luôn luôn thắt dây an toàn khi lái xe ngay cả khi ở tốc độ thấp. Thì bây giờ các bạn hãy cùng Hùng thử một cái thí nghiệm nhé. Ờ, mình đã trải qua cùng với một cô hướng dẫn viên tại cái trung tâm một cái trung tâm trong nhà máy Volvo và cái thử nghiệm các bạn đang thấy đấy chính là mình ngồi trên một chiếc ghế được mô phỏng như một chiếc ghế uh, ô tô thôi và sử dụng dây an toàn 3 điểm và mình sẽ trượt uh, từ trên một cái dốc xuống và sẽ gặp một cái vật cản cái tốc độ mình à, thí nghiệm đây là 7 km trên giờ Cô ấy đang hướng dẫn mình à, à, thử và hỏi mình rằng là xem có bị à, vấn đề về lưng, vấn đề cột sống, vấn đề cổ hay không Vấn đề về sức khỏe không, bây giờ thì sẵn sàng rồi Có một chút gì đó lo lắng ừ. <laughs> <laughs> Và nếu như các bạn nhìn sang bên cạnh ấy thì sẽ thấy được uh, có một cái hàng ghế xếp chồng lên nhau nó biểu hiện ờ, thị cho các um, thông số uh, km h như là 12, 20, 30 km h Nhưng uh, tốc độ mình thôi chơi cái đầu tiên nhẹ nhẹ thôi 7 km h Thì cái này có một cái vật cảm bất ngờ Và cái cảm giác lúc đó là như thế nào? Thực sự là phần tiền đình của mình nó bị choáng trong phần mất một lúc Ngồi im vậy thôi nhìn dập một cái đoàn cái Và phải ngồi vào cơ Phải ngồi vào thì mới ờ, Mới mới cảm nhận được rõ xem là mình nó như thế nào Và cô ấy đã hỏi mình rằng bạn muốn ờ, thử với tốc độ cao hơn không Nhưng mà sau cú va chạm như vừa rồi thì mình không dám nữa Bởi vì mình không muốn là cái đầu mình bị ờ, gặp vấn đề gì đó và thực sự chia sẻ với các bạn là sau khoảng 3 tiếng đồng hồ sau nó mới hết cái hiện tượng gọi là ong ong ong ong ở đầu. Và thử nghiệm vừa rồi nó chỉ ờ, ở tốc độ 7 km trên giờ thôi nhé các bạn. 7 km trên giờ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ hãy di chuyển sang bên cạnh lên một chiếc cân để ờ, xem, để được giải thích, để được hiểu rõ thêm những cái lực tác động lên chúng ta trong tình huống khi chúng ta di chuyển xe với các tốc độ và lực tác động nó như thế nào khi mà đâm dầm cái vào tường hoặc là va chạm với ờ, những cái xe ngược chiều thì ngay bây giờ chúng ta sẽ có thể thấy được Đấy, những chiếc cân này các bạn nhìn sang ờ, cái hàng uh, số khoanh vùng trên nền vàng khoanh viền màu đỏ thì các bạn sẽ thấy đấy là chỉ số biểu thị tốc độ và ngay bây giờ à, một cô gái xinh đẹp tới từ Việt Nam sẽ đứng lên cân Chúng ta hãy xem. Chúng ta hãy xem. Cái thí nghiệm này, cái trải nghiệm này nó sẽ khác với cái trải nghiệm của Hùng bởi vì chúng ta chỉ việc đứng lên mà cân thôi. Cân nặng bao nhiêu thì Rồi. <laughs> có chút lo lắng, có chút bồi hồi, như đứng lên cân người mẫu ấy nhỉ. Đứng lui lại nào, đứng lui lại. Vâng. Và những chỉ số nó như thế nào đây? Những chỉ số đấy. Nào ta xem cân hơi của bạn này là bao nhiêu. Vâng, cô gái tới từ Việt Nam với cái tên cũng rất dễ thương. Tên em là Thương. elephant scale mình giống tiếng gọi tiếng việt là cái cân voi thì đây nó mô phỏng là cái cân nặng anh em đang uh, cùng tập trung vào ờ, chiếc cân này để xem để xem chúng ta có những cái kết quả như thế nào Rồi Và bây giờ chỉ số đã hiện lên Cô hướng dẫn viên mở cái nắp che lên thì uh, bạn thương em thương có cân hơi là 54 kg và khi bạn ấy đã chọn em thương đã chọn à, tốc độ di chuyển là 25 km h và chỉ số bên phải hơn 1 tấn 3 thôi các bạn. Đó chính là lực tác động vào người của em thương nếu như khi em thương đang cầm lái chiếc xe di chuyển với tốc độ 25 km h và đâm đoàn cái vào tường. Bây giờ sẽ sang tốc độ 40 km h sẽ là bao nhiêu? 40 km h là 1890 vâng gần 1 tấn 9 sẽ tác động vào người bạn. Đó. Bây giờ tốc độ 55 km/h. 2430. Vâng. Gần 2 tấn rưỡi. Tác động vào bạn. Các bạn có muốn biết uh, Hùng xe cỏ sẽ chịu một cái lực như thế nào không ạ? Ngay bây giờ. Một chút thôi. Sẽ đến. 24 kg đó. Mm. really a threat to everybody Elephant. else sitting in the car body wherever you uh, sit in the oh, car. Wear the belt. Có ai lên thử không? Long lên thử lên thăng lên Long. Anh em à, mình cứ phải xung phong một chút để xem xem là cái kết quả nó như thế nào. Lúc nãy là 7 km trên giờ Bây giờ chơi hẳn 20 à, à, mấy km trên giờ đi 55 đi Wow 77 kg cân hơi bao gồm túi bao gồm khăn bao gồm tất tật tật và di chuyển tốc độ 55 km h giả sử tình huống là đâm đoàn cái vào tường và phải chịu một cái lực tác động vào người là gần 3 tấn rưỡi một con số quá khủng khiếp vâng 40 2 tấn 7 gần 2 tấn 7 và gần 2 tấn 1925 với tốc độ 25 km h Ôi, thực sự đối với các cái chỉ số như thế này chúng ta sẽ thấy rằng cái hiệu quả của dây an toàn nó lớn như thế nào thưa các bạn nó quá lớn là lớn luôn ờ, thực ra thì ờ, với anh em chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta hay ờ, ờ, xem những chiếc xe yêu cầu những chiếc xe có tới càng nhiều túi khí càng tốt nhưng xin thưa với anh em rằng là nếu như có túi khí mà không thắt dây an toàn thì cái hiệu quả nó giảm tới hơn 90%. Đấy là theo thống kê. Và cũng xin chia sẻ với anh em là nếu như chúng ta di chuyển tốc độ 100 km h Giả sử rằng chiếc xe đấy xảy ra một cái vấn đề gì đó không may mắn Đâm đoàn cái vào tường hoặc đâm với xe bên cạnh Thì theo định luật của Newton ấy, thì chiếc xe sẽ dừng lại Và chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển với tốc độ 100 km h Đó Và nếu như không có cái dây an toàn đó giữ lại thì chúng ta sẽ va chạm với chiếc vô lăng là điều đầu tiên. Và cái lực tác động thì Hùng vừa mới cùng các bạn xem các chỉ số như vậy rồi. Đấy. Và một tin rất vui, một điều cũng rất vui là năm nay cũng Volvo là cũng ừ, kỷ niệm 60 năm phát minh ra cái dây đai an toàn 3 điểm. Ở ờ, trước đó thì là chỉ cái dây an toàn nó vòng qua eo á, nó như cái dây an toàn máy bay bây giờ ấy. Nhưng mà khi mà vào một năm 1959 ờ, một anh chàng kỹ sư uh, của Volvo đã phát minh đã làm một cái thí nghiệm và phát minh ra cái dây đai an toàn 3 điểm. Và kể từ đó đến nay thì có tới ờ, hàng tỷ chiếc xe được ờ, trang bị cái dây an toàn 3 điểm này. Và theo thống kê của Volvo ấy, thì đã cứu sống tới hàng triệu người, tới đơn vị triệu người đối với những chiếc xe được trang bị dây đai an toàn 3 điểm. Và cũng trong rất nhiều năm thì dây đai an toàn 3 điểm được đánh giá là một trong những cái phát minh vĩ đại của nhân loại đấy thưa các bạn. Và với những cái thí nghiệm vừa rồi rất nhỏ thôi, rất đơn giản thôi. Nhưng qua những cái thí nghiệm như vậy, Hùng à, rất mong rằng anh em là những người lái xe thường xuyên thì hãy luôn luôn thắt dây an toàn khi lái xe dù là tốc độ chậm, dù là tốc độ trong phố. Nói chung trong bất kể các tình huống di chuyển thì hãy luôn luôn thắt dây an toàn. Còn bây giờ Ờ, rất mong anh em nếu như thấy rằng những cái thông tin này là thực sự có ích thì Hùng chỉ xin một điều thôi.